Sắc Cà Phê xin chào quý anh chị các bạn Hôm nay nhân dịp Ngày Nhanh Nhân Việt Nam kỷ niệm 18 năm Kính chúc anh chị em thật nhiều sức khỏe Anh chị em phải chắc tay lái, vững tay chèo Để đưa con thuyền doanh nghiệp của chính trị vươn ra lan tỏa toàn Việt Nam và đi ra của thuyền quốc tế Nhân cái sự kiện đặc biệt này, sân rất vui và tự hào xây dựng một chương trình đặc biệt từ trước đến nay chưa có để dành tặng quý anh chị em doanh nhân. Đó chương trình là Cà phê đặc sản nhân bản 3 lần Cà phê đặc sản nhân bản 3 lần giúp anh chị nhân bản khách hàng nhân khách hàng lên gấp 3 lần. Làm việc này là Sang xin chia sẻ với Sang, anh chị có đồng ý với Sang rằng để làm được việc đó chúng ta có những cái điều kiện vật chất cơ sở vật chất cái điều kiện con người chúng ta đang có nhưng có những cái chúng ta không thể để được ví dụ như là các anh chị ra ngoài đi giao tiếp cũng đi đi xúc tiến thương mại khách hàng đi ký kết bằng với khách hàng mà bị tắt đường thì chúng ta không thể đi nhanh được vân vân thì ở đây này để làm việc đó thì sang nghiên cứu ra một chiến lược cà phê đặc sản nhân bản ba lần để các anh chị có thêm một bộ công cụ làm việc mới để giúp anh chị thực hiện hoàn thành cái mục tiêu một cách dễ dàng hơn như vậy thì anh chị cần chuẩn bị cho sang hai cái bộ kiện như sau một đầu tiên là cái bộ công cụ làm việc là một chiếc máy pha cà phê đặt tại văn phòng đặt tại showroom của quý anh chị cái thứ hai là anh chị phải giúp sang chuẩn bị các bộ phận con người nhân sự để sang chuyển đổi chuyển giao những cái chiến lược xuống để giúp với nhân sự anh chị cùng thực hiện với sang những đội ngũ chuyên gia của sang thì sang bên sần của sang cũng dành tặng 3 món quà thông qua cái chương trình này đầu tiên là sang dành tặng 3 năm sử dụng cà phê miễn phí cho anh chị doanh nghiệp các anh chị cái thứ hai là sang chương trình cái tặng là một khóa học online cách gia giúp các anh chị gia tăng khách hàng lên 3 lần cái quà tặng thứ ba cách giúp các anh chị xây dựng kênh bán hàng trên tiktok shop tất cả đều xong mời chuyên gia đào tạo các chị quan tâm cái chương trình cà phê đặc sản nhân bản 3 lần thì hãy comment bên dưới hãy để lại cái thông tin đăng ký và cái link để sang và đội ngũ chuyên gia hỗ trợ tư vấn cũng như giúp đỡ quý anh chị chúc anh chị thành công